Bác sĩ cảnh báo cứ ăn 4 loại rau quả này độc gấp 10 lần thạch tín, ăn vào toi mạng, hại cả nhà thọ non. Cô bác thân mến, ông bà ta thường có câu ăn không rau như đau không thuốc. Nghe tới đây, chúng ta cũng đủ thấy tầm quan trọng của rau xanh với cơ thể. Không chỉ cung cấp protein, lipid, vitamin, chất khoáng mà rau xanh còn được xem như thuốc bổ tốt gấp 100 lần nhân sâm, có tác dụng to lớn với hệ tiêu hóa, tăng cường tiết mật, chặn đứng các bệnh về tim mạch huyết áp, thậm chí đẩy lùi cả căn bệnh ung thư quái ác. Tuy nhiên, không phải loại rau nào cũng tốt cho sức khỏe. Thậm chí, nếu vô tình ăn phải bốn loại rau này, không khác gì nuốt thạch tín vào người, đầu độc gan thận, bức tử tim, thậm chí chết ngay tức thì. Vậy bốn loại rau củ nào mà các chuyên gia cảnh báo tuyệt đối cấm ăn và tác hại của chúng ra sao? Mời cô bác tìm hiểu ngay sau đây để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của gia đình. 1. Giá đỗ không có dễ Giá đỗ là thực phẩm được nhiều người ưa thích, đã trở thành món ăn quen thuộc trong bữa cơm của người Việt. Tuy nhiên, cô bác có để ý, khi đi chợ, rất nhiều nơi bán giá đỗ không có dễ và được nhiều bà nội trợ ưa chuộng vì nhìn sạch sẽ và bắt mắt. Giá đỗ sản xuất thông thường cần có nước và nhiệt độ thích hợp, thời gian tăng trưởng khoảng một tuần. Tuy nhiên, nếu ngâm hóa chất, thời gian có thể đẩy nhanh đến 30%, thậm chí lớn nhanh như thổi chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Điều đáng ngại là người sản xuất chẳng biết rõ đó là chất gì, còn giới chuyên môn cảnh báo đó là một loại hóc môn thực vật chứa các chất độc hại gây ung thư quái thai và đột biến gen cho con người. Anh T, chú tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để sản xuất ra giá đỗ, anh mua đậu xanh của Trung Quốc với tỷ lệ đậu nảy mầm thành giá của đậu Trung Quốc lên đến 98%, anh ủ giá trong khoảng 12 giờ, sau đó ngâm trong nước vôi khoảng 6 giờ. Anh pha một tuyết thuốc hóa học với nước, rồi tưới lên đậu. Hiện nay, giá đỗ ngâm hóa chất kích thích được bán tràn lan khắp các chợ, từ chợ cóp cho đến chợ đầu mối. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, loại giá này là giá đỗ nhập khẩu từ Trung Quốc và loại hóa chất dùng để tưới cho giá phát triển nhanh hơn cũng từ Trung Quốc mà ra. Tuy nhiên, để nhận biết phân biệt giá đỗ sạch với giá đỗ ngâm hóa chất thì không khó. Giá đỗ ngầm chất kích thích tăng trưởng, trông béo, mập, vô cùng hấp dẫn, nhưng giòn, dễ bị đứt đoạn. Trong khi giá đỗ sạch trông gầy hơn, sợi giá khó gãy hơn và trông có vẻ không được bắt mắt. Giá đỗ sạch có phần lá mở ra hoặc nhìn từ bên ngoài sẽ thấy mầm lá nhú màu vàng hoặc màu xanh. Trong khi giá ngâm hóa chất lại có hai hạt mầm đóng chặt với nhau, có màu trắng muốt, nhìn là muốn mua khi ăn, giá đỗ sạch sẽ cho vị thanh mát và ngọt, sợi giá giòn, đặc và nhiều nước. Trong khi giá ngâm hóa chất, thân hay bị xốp, khô hơn, ăn không thơm và không ngọt bằng. Thậm chí người kỹ sẽ vẫn cảm nhận được mùi hóa chất còn ngấm lại. 2. Dưa muối chưa đủ độ chín Theo Viện Dinh dưỡng, ăn dưa cải muối chua, cơ thể sẽ được bổ sung thêm các vi khuẩn có lợi và hệ thống miễn dịch của cơ thể được tăng cường. Đồng thời, các loại gia vị thêm vào dưa muối có thể thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi và tiêu diệt những vi khuẩn có hại trong hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, khi khoang miệng bị lở loét, bị nhiệt miệng hay mắc một số các bệnh chứng viêm nhiễm khác do thiếu vitamin C, ăn rau cải muối là giải pháp tốt cho những người bị lở loét, viêm nhiễm khoang miệng Tuy nhiên, đi đôi với những giá trị dinh dưỡng mà món dưa muối đem lại thì nó cũng có tác dụng phụ, nguy hiểm, gây hại cho sức khỏe nếu không biết sử dụng đúng cách. Việc ăn dưa, cà muối khi chưa đủ độ chín sẽ rất nguy hiểm với sức khỏe con người. Ngoài ra, khi mới muối, dưa cà thường chứa nhiều nitrat là chất tồn dư trong rau củ do được bón phân ure hoặc do hút từ đất có nitrat cao. Bên cạnh đó, rau lại sẵn nhiều loại vi khuẩn trong đó có cả những vi khuẩn lên men lactic và vi khuẩn lên men thối sữa và những vi khuẩn gây bệnh ký sinh trùng. Đặc biệt là cách muối sổi, do thời gian muối dưa quá ngắn, môi trường muối dưa không đủ độ axit để kìm hãm sự phát triển của những loại vi khuẩn có hại, do đó tạo ra nhiều vi khuẩn và các ký sinh trùng gây bệnh. Theo kết quả từ nhiều nghiên cứu, việc ăn nhiều dưa chua, cà muối sồi còn có nguy cơ dễ mắc ung thư bởi trong dưa muối sồi chứa nhiều nitrit, khi ăn vào axit dạ dày sẽ tạo điều kiện cho nitrit tác động vào các axit amin từ các thực phẩm khác như thịt cá, dễ tạo thành hợp chất nitrosamin là một chất có khả năng gây ung thư. Bên cạnh đó, trong khi muối dưa cà để bán, nhiều người còn sử dụng chất phụ gia để chống ủng thối, ví dụ như sorbat nati hoặc sorbat kali. Việc lạm dụng các chất phụ gia này trong một thời gian dài sẽ gây hại cho gan thận, thậm chí ngộ độc không hay. Vậy nên, để hạn chế quá trình hình thành nitrosamine trong cơ thể, người dân nên tránh ăn dưa cà muối sồi hoặc những loại dưa muối còn chưa đủ thời gian, dưa chưa vàng, còn cay, không chua. 3. Cà chua xanh Cà chua từ lâu ai cũng biết rất lợi cho sức khỏe. Chất lycopene có trong cà chua là chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại nhiều bệnh tật và bệnh ung thư. Lycopene là loại chất trong cơ thể không tự tạo ra được mà chỉ bổ sung qua đường ăn uống. Tuy nhiên, cà chua xanh, tức là cà chua chưa chín, có chứa solanin và alkaloid là những chất kịch độc mạnh gấp 5 lần thuốc chuột. Khi ăn phải những chất này sẽ gây ra ngộ độc thức ăn với những triệu chứng như nôn mửa, tiết nước bọt, yếu sức, mệt mỏi, người lịm dần đi. Thậm chí, tiêu thụ quá nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đã có nhiều trường hợp nếu không đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời thì đã mất mạng rồi. Còn khi cà chua chín, những chất độc sẽ giảm dần, Cà chua càng chín thì những chất độc sẽ càng tan biến. Bên cạnh đó, quả cà chua càng cứng, tức là trong nó vẫn còn dư lượng kích thích tố thực vật. Tốt nhất không nên mua, còn nếu nhỡ mua về rồi thì không nên ăn ngay, cần để 2 đến 3 ngày liên tục, chờ cho chúng tự chín mềm đi. Khi đó độc tố không có lợi cho sức khỏe đã được phân giải. Thêm vào đó, khi các bạn sử dụng cà chua chín để nấu ăn, các bạn cũng cần có những lưu ý sau. Cà chua chín cấm kết hợp với cá chép, cá trình, cá trích Nói đến đây, chắc nhiều người sẽ giật mình vì hôm trước có ăn cá chép sốt cà chua, thậm chí nhiều người còn ăn thường xuyên. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã chứng minh khi cà chua và những loại cá này được ăn cùng nhau, vitamin C trong cà chua sẽ giải phóng đồng từ cá. Điều này không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng của protein trong cá mà còn tạo ra các chất axit tannic có thể kích thích hình thành sự niêm mạc dạ dày, gây khó tiêu, đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, Khoai tây, cà rốt, dưa chuột là top 3 thực phẩm kỵ với cà chua. Khi sử dụng dưa chuột và cà chua, vitamin C trong cà chua sẽ bị phân hủy và phá hủy bởi các enzyme catabolic có trong dưa chuột. Đối với khoai tây, khoai lang khi dùng đồng thời với cà chua sẽ dẫn đến chứng khó tiêu, đau bụng, rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy. Ngoài ra, khi bạn sử dụng chung cà rốt với cà chua sẽ làm giảm các thành phần dinh dưỡng của nhau, không có lợi cho sức khỏe. 4. Măng tre Măng là món khoái khẩu của nhiều người. Món măng xào thịt băm thành thực là rất hấp dẫn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong măng tươi chứa rất nhiều cyanide. Dưới tác dụng của những dịch vị enzyme đường tiêu hóa lập tức biến thành axit cyan andrit. Nghiên cứu chứng minh một người 50 kg chỉ cần ăn phải 50 mg axit cyan andrit là có thể tử vong. Bên cạnh đó, măng tươi không được chế biến sạch, kỹ thì rất độc, mỗi cân măng củ có khoảng 230mg cyanide có thể gây tử vong ngay tức thì cho hai đứa trẻ hơn một tuổi. Do đó, khâu chọn măng và sơ chế măng là cực kỳ quan trọng, nếu không bạn phải trả giá bằng cả mạng sống. Theo đó, măng ngon, măng không hóa chất thường có màu hơi thâm đen hoặc vàng tươi rất nhạt do chỉ ngâm muối, trong khi măng ngâm hóa chất có màu trắng phau hoặc màu vàng đậm do được ngâm bột vàng, trông bóng rất bắt mắt măng không ngâm hóa chất sẽ có mùi chua tự nhiên, không có mùi hắc. Sơ chế măng là khâu quan trọng để tẩy chất độc tự nhiên trong măng. Theo đó, khi luộc sôi khoảng 12 giờ, hàm lượng cyanide vẫn còn khoảng 160mg trong mỗi cân. Nhưng nếu luộc và ngâm nước lâu ngày, khi măng đã ngả màu vàng và mùi chua thì hàm lượng cyanide chỉ còn chưa đầy 9mg trong mỗi cân. Vì thế, nếu bạn ăn măng ngâm giấm chưa đủ thời gian thì sẽ gây khả năng ngộ độc rất cao. Ngay cả trước khi sấy hoặc phơi khô măng, bạn cũng nên ngâm măng qua nước muối hoặc luộc kỹ măng. Đến khi sử dụng, bạn nên trần nước nóng hoặc luộc lại để đảm bảo an toàn. Trẻ nhỏ người cao tuổi không nên ăn măng, nếu ăn nhiều sẽ rất khó tiêu hóa, thậm chí có thể gây tắc ruột nếu ăn nhiều và kết hợp ăn với các thực phẩm khó tiêu khác. Quý vị thân mến, cách chăm sóc sức khỏe hiệu quả luôn là một trong những chủ đề được quan tâm nhiều nhất bởi không ai muốn mình mắc một chứng bệnh dai dẳng, gây đau đớn và tiêu hao tiền của. Thế nhưng, thay vì ngồi yên một chỗ và hoảng sợ lo lắng, ngày nào đó tử thần đến tàn phá mình, hãy đứng dậy, cải thiện lối sống và cách suy nghĩ để đẩy lùi triệt để, hạn chế nhất những nguy cơ gây nên bệnh tật để có một cơ thể khỏe mạnh từ bên trong. Cuối cùng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Nếu thấy video của chúng tôi hữu ích, hãy like, chia sẻ kinh nghiệm để nhiều người biết đến hơn